thôi tôi nói vậy thôi ha thì quý vị <laughs> cố gắng thành ra quý vị thấy mà khi mình thấy một vật gì thì trong đó đều phải qua mắt tai mũi lưỡi thân thân bây giờ tôi cầm cái đồng hồ này tôi thấy nó trơn láng hoặc là nếu để ngoài nắng tôi cầm tôi thấy nó nóng còn nếu tôi để cục nước đá vô thì nó cầm thấy nó lạnh thì cái cảm giác sát thân là nóng lạnh này kia nhưng mà khi tôi cầm cục nước đá thì cái cục nước đá là lạnh khác còn cái lạnh trên cái bàn tay thôi lại khác đúng đó không phải khác mà không phải một thứ quý vị để ý nha, nó có điều hết rồi quý vị sẽ thấy cái cuộc đời này nó bí hiểm nó bí mật mà nếu mình chịu ngồi cho lâu sâu mình bật mí nó thì chúng ta không còn dính mặt nữa còn nếu nó bí mật là mình tiếp tục lang thang lưng hồi mãi khi quý vị mà hiểu được nó rồi bật mí nó hết rồi quý vị đâu còn dính mắt nữa nữa khi nào mờ mờ đó thì mới dính mắt mà đã sáng tỏ là không dính mắt mà sáng tỏ không dính mắt đạo phật kêu là bát nhã còn lờ mờ thì dính mắt đạo phật kêu là vô minh thì vô minh với bát nhã giống hệt thôi khi lờ mờ mình ngồi lâu tập trung lâu kỹ lâu sâu mà đi vào đó thì mình sẽ thấy rõ hết thôi đại khái là vậy không thì quý vị phải học cái bài kinh 66 thì đó là cái tiến trình của năm quận mà hồi trước tôi giảng rất là đơn sơ cho quý vị nắm được bây giờ tôi phải đi sâu và có lẽ còn đi sâu nữa hồi trước thì tôi nói về sắc quận là mắt tay mũi lưỡi thân ốc là sắc tinh hương vị xúc là chưa có cái biết chưa có chưa có sự sống rồi thọ quẩn là có cái biết mà chưa có tư tưởng phân biệt còn tưởng quẩn là có sự phân biệt mà chưa có sự đắn đo lựa chọn còn hành quẩn là có sự phân biệt có sự đắn đo lựa chọn quyết định để hành động tạo nghiệp còn thức quẩn là cái kho chứa tất cả kinh nghiệm kiến thức ký ức và tội phước cái gì khoái nó trả thuộc lòng nếu vậy là tôi hiểu rồi mốc xì còn lâu chúng ta còn phải đi sâu nữa cái này mới là mẫu giáo thôi nếu tôi giảng tới là quý vị chán nản không cả thành ra tôi phải nói nói vậy vậy đó nhưng mà khoan nếu chúng ta đi sâu nữa thì khác nữa sắc quẩn không phải là sắc thân này không đâu thì quý vị phải nhớ là sắc trần sắc pháp sắc quẩn khác nhau sắc trần ví dụ như cái chai cái ly cây cỏ nghĩa là đối tượng của con mắt cái đồng hồ ờ, cây cỏ quý vị ngồi đây đều là sắc trần trần là bụi bẩm là những cái điện tử nó kết hợp lại thì nó có hình tướng là cái đối tượng của con mắt còn thinh trường trinh trần là đối tượng của lỗ tai hương trần đối tượng của lỗ mũi rồi sắc pháp là gì sắc pháp là nó ăn với tâm pháp Sắc pháp là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. mười hai cái này kêu là sắc pháp. Từ khi căn tiếp xúc sàn sinh lý tiếp xúc với vật lý rồi thì ra cảm giác ngạ quỷ rồi tư tưởng của súc sanh rồi thọ cảm giác thọ cảm của người trời dục giới và trời sắc giới rồi tới tư tưởng của trời vô sắc cái này kêu là tâm pháp hay kêu chung là danh sắc sắc là sắc thân này gồm có năm căn và sáu căn sáu trời còn danh là thọ tưởng hành thức quý vị thấy đức phật giảng tùm lum cho người cũng con lại mình nắm được thì nó dễ ợt thôi thành đó cuối cùng là tôi đưa quý vị nắm cái gốc đưa quý vị nắm cái gốc rồi từ đó là cái câu hỏi nào quý vị cứ dựa vào cái tâm quý vị ẩn chạy hết không có kẹt cái gì hết đó. tôi hồi xưa tôi cũng khổ gì đâu phật nhiều khi hỏi mình kẹt nhưng mà nếu mình nắm cái tâm đừng có nắm cái thân với cái miệng nắm cái tâm thì câu hỏi nào mình kéo về đó thì nó sáng tỏ hết đức phật cũng vậy mình coi nhiều kinh rồi lõm bõm lõm bõm mình gấp lại mình ngồi mình cười Dạ, ngài giảng năm giới tám giới mười giới hai trăm năm chục giới <laughs> rồi người nữ ba trăm bốn mươi tám giới rồi cuối cùng ngài nó có một giới thôi <laughs> chúng ta nói cái đạo phật ông ông thích ca này kỳ khối nhưng mà nói gì cho một giới là không phải dễ tu á mình căn cơ thấp là không phải dễ tu một giới là cái gì thân miệng ý chỉ có cái ý đó nên có ông thanh niên đó sau khi mà gia đình xong rồi ổng đi xuất gia Ở ngoài cư sĩ thì năm giới như mấy cô mấy bà Vô thì thì, thì kheo thấy ổng tinh tấn, ổng là trẻ tuổi cho ổng tám giới Tám giới là hai bữa cho mười giới sa di Rồi năm bảy bữa quốc ổng cái hai trăm năm chục giới Ổng xá dài Vì tỳ kheo là ta tu lâu rồi ta đi đứng nằm ngồi ta giữ giới rất là thanh tịnh Ổng còn láo táo mà vô Nhưng mà căn cơ ổng cao ông xá mấy đại đức coi con hoàn tục thôi con tu không được con quậy với đức không được một ngàn hai trăm năm chục vậy con thấy nó rất là thanh tịnh lặng trang mà con mới vô con ngồi thiền đâu có được ba bốn tiếng đâu rõ đại hoài để cho con hoàn tục thì đại đức mấy nhất là xá lợi phất một kiền liên mà năn nỉ ông giảng ông cũng không chịu ông nói con không được tôi thấy quý đại đức ngồi bảy tám tiếng bảy tám ngày mà con mới có hai một hai tiếng là con nó nó rõ rại rồi biết chú quen rồi cái ông nhất định hoàn tục thôi thì xá lợi phất nguyên đâu có cần được đạo phật mà người ta không chịu thì thôi rồi ông xả giới ông đi về <laughs> mặc đồ đời đi về về cái nhớ là sư phụ mình vô mình bạch với phật uh, thích ca bây giờ ra không có cho ông cô đàm hay trở lại kiếm cô đàm <laughs> lễ đức phật biết ngài ngon ngài cười nó nói con có phiền cái gì không Nói không con vô giáo hội con có phiền gì không Vì nhiều quá con làm không nổi Con vô mới có 7 bữa mà cho con 250 giới Con làm sao làm nổi Đức Phật cười Nói giờ con có phiền gì trong giáo hội chư Tăng nó không Con chỉ sợ con tạo tội thôi Vì con tu được con rõ đại hoài Phật nói bây giờ thôi vậy Giờ Thế Tôn cho con giữ một giới thôi con chịu không <laughs> Ông nói trời có vụ đó sao Như vậy thì con ở lại <laughs> bây giờ giữ một giới là giữ như sao thì đức phật nói quý vị nhớ ha cái này là cái tu của mình <laughs> chính là ông ờ, ông mà ờ, xá lợi phất gì ông ờ, ông gì đó thì cũng giảng về cái này đó khi nào mà tư tưởng ác con phát hiện thì con trực nhận nó không được đâu con dùng tư tưởng thiện con đuổi nó con đè nó đuổi nó đi chúng ta dùng tư tưởng thiện mà đuổi tư tưởng ác thì có nó dễ thôi vì cái tưởng ác nó bị đè xuống hoặc nó tiêu diệt rồi nó mất rồi còn tư tưởng thiện không thì bây giờ con đừng có đụng tới nó nữa con cứ lặng lẽ con nhìn cái diễn biến của nó nó nó sanh khởi như sao nó diễn biến như thế nào rồi nó chấm dứt như thế nào nó lại sanh khởi như thế nào con cứ nhìn nó thôi con đừng có đụng tới nó nữa đừng có rõ rãi tới nó nữa thì cái này là niết bàn đấy con <laughs> ông nói vậy thì con làm được <laughs> Để tư tưởng ác lợi thì con có dùng tư tưởng thiện con đè xuống và tư tiên diệt nó nếu mà nếu tư tưởng ác mà cái hột giống nó gì nó dày rồi con đè nó xuống dưới thì còn tư tưởng thiện không thì bây giờ con coi coi nó phát khởi làm sao nó diễn biến làm sao rồi nó chấm dứt như thế nào nó lại phát khởi như thế nào con lặng lẽ nhìn nó thì được cái này con làm được thế là con thắng mấy ông đắc gọi là <laughs> quý vị làm được không quý vị chắc là láng trái quá về nấu nước uống chắc ngon còn <laughs> hành láng quả người xưa thì tôi thấy là cái đó đức phật nói vậy chứ bây giờ còn đức phật thì tôi cũng đắc đấy mà nếu không có đức phật thì tôi cũng không đắc đâu quý vị biết tại sao không mình phải hiểu cái chỗ đó là nên tôi thấy mấy vị hòa thượng nói <laughs> tôi nói quả nhập lưu dễ đắc tôi thấy không có khó hồi xưa mà phật thuyết pháp một cái là đắc quả nhập lưu cái đống mà có người duy nhất những lai người bất lai có người á láng luôn bây giờ mình nói quả nhập lưu khó sư nó khó thì tôi thường giảng quả nhập lưu khó nhất dẫn lai đặt nhập lưu rồi nhất dẫn lai dễ còn từ người trời mà qua nhập lưu là trời ơi một vấn đề khó khăn thì đức phật có nói một câu đó hơn được sanh cõi trời hơn thống lãnh cõi đất hơn chủ trì võ trụ quả dự lưu tối thắng khó vô cùng mà ông vua mà thống lãnh cõi đất mà ông vua mà sanh cõi trời mà ông vua lại làm chúa tể tam giới cũng không qua không đi tới quả giờ, giờ, dự nhập lưu được thì chúng ta quả luôn rất là khó nhưng mà tại sao hồi xưa người ta đắc nhiều tôi nói hòa thượng ơi hòa thượng <laughs> cái đức của đức phật rất là lớn thành ra tôi, tôi thấy ở đây phật tử thường lầm cái chỗ đó, cũng như cái cô gì <laughs> cô làm biến nghe pháp mà đĩa của tôi một đống không có thiếu cái đĩa nào hết này cô nó không thèm đi nữa cô làm biến lắm giàu có nhưng mà không thích thành ra không có tạo cái điều kiện có tạo điều kiện thì được tôi nói sao lúc này không thấy nghe pháp cứ trốn hoài vậy còn cần gì nghe ở nhà đĩa của siêu giảng một đống rồi tôi nói cô nghe địa ngục giảng <laughs> cô nói sư nói gì kỳ vậy sư giảng rõ ràng mà ngày nào ngày nào có tiếng của sư tôi nếm của tôi mà không phải tôi tôi ngồi đây khác còn cái đĩa mà thâu vô đó nó khác nó hai hả sư tôi nó không phải hai mà cũng chẳng phải một <laughs> quý vị phải nhớ cho chỗ đó quý vị đừng tưởng là không nghe pháp rồi cứ nghe mấy cái đĩa rồi chưa viết rồi đó giờ bảy tám chục đĩa con đem về con mở ra đủ rồi khỏi cần đến đây chi quý vị nghe cái đĩa đó bây giờ nghe cả ngàn lần quý vị cũng chưa đắc là đắc quả đắc quả trời được rồi quý vị có thể nghe tôi một lần hai lần có thể đắc quả trời trời tôi nghe cái quả thánh là tôi không dám mà không biết tôi có thành thánh không còn nếu quý vị mà tôi đắc a la hán rồi quý vị gặp tôi một lần quý vị đi quả nhập lưu liền quý vị gặp phật quý vị có thể gặp một lần đắc quả la hán liền tại sao vậy tại là có người tôi là con người sống tôi có cái thần thức có cái cái chứng đắc của tôi thì cái chứng đắc tôi nó là một cái luồng sống như cái làn sóng như cái làn sóng của đài phát thanh như nó ấy qua thì chúng ta có sự giao cảm với nhau kêu là truyền tâm ấn là chỗ đó bây giờ phật mất rồi thì mà lấy cái gì mà giờ phật có thiết lại mình nghe cái điển này là ngày giống bóng mà giờ nghe điển 100 lần quý gì cũng không đắc cái đĩa của phật đó còn thua tôi tôi nói thiệt mình phải hiểu cái đó tôi là nhờ duy thức thành ra một người đắc quả mình kiếm gặp ngài mà trao đổi thì mình thấy cái hạnh phúc vô cùng còn nghe lại cái đĩa cái đĩa mình sẽ biết nó là vật lý vật lý là gì là địa ngục vô gián trời ơi nghe địa ngục vô gián giảng pháp thì chết mồ rồi nó có nói nó có tâm nó có chứng đắc có linh hồn gì đâu cái thứ địa ngục vô gián mà giảng pháp cho mình rồi mình tự cao mà nghe tới nghe lui hoài mà có biết có mốc gì đâu còn có người còn lại là nấu cơm rồi nằm ngủ rồi nghe hồi ngủ quên luôn ở được không sư tôi nói được rồi sẽ tới nát bàn thôi tôi cái tánh tôi hơi tiếu tôi muốn quý vị là làm sao thành phật thì chỗ nào mà ông sư tu mà định lực mạnh có cái thần thức mạnh thì quý vị cảm thấy an lạc thì cái đó là quý vị đến thì quý vị sẽ được hưởng nhiều cái nhiều cái chứng đạt thành ra trong tứ nan là sanh đã không gặp phật đó đời là một cái đau khổ một cái bất hạnh một cái đại đại bất hạnh quý vị với tôi bây giờ đại đại bất hạnh mà nếu có phật ra đời cầu xin phật hiện thế gian cầu xin tam bảo cứu an mỗi loài phật ra một cái rồi cõi đời này đã yên liền chúng ta thấy ở trong kinh đó mà lưới mà đức phật ở trên nước đó mà 10 năm hạn hán mà có phật một vị mà chiêm tinh đại tài mà nó bạch đức phật mà nó ông coi lại coi thì coi lại con có 5 năm ổng là một nhà chiêm tinh đại tài nó nói sao lạ quá thế tôi coi bây giờ trước coi bây giờ sai mà sao không muốn tôi con 10 năm bây giờ đức phật nói con coi lại có 5 năm đức phật nói ông coi lại coi coi lại còn có 6 tháng <laughs> thì chúng ta thấy rồi ừ, cuối cùng cũng lại đức thế tôn giảng cho con con chưa hề thấy cái vụ này đức phật nói cái từ lực của ta thì ngài có thể cải sửa cuộc đời này là cuộc đời của nghiệp cuộc đời của huyễn hóa cuộc đời của hiện tượng cuộc đời của của cải sửa cuộc đời của chuyển nghiệp quý vị thấy bây giờ cái tay tôi đưa không mà nếu tôi định lực mạnh tôi có thể niệm chú nó thành có ổn định trên tay tôi tôi lấy cục đá tôi để trên tay tôi tôi niệm chú mà cục đá thành vàng giờ thế giới cũng còn làm được lại khi mã làm sơn chứ tôi thấy làm cái đó nhưng nên nhớ không phải đạo phật <laughs> chúng ta nên nhớ đạo trời chúng ta phải hiểu cái chỗ đó từ xưa là sám hệ tôn giáo chơi cái trò chơi đó, cũng vậy bây giờ cũng vậy đó để mà thấy có hào quang là đắc quả tôi ngồi đây mà tôi có hào quang tôi siết pháp rồi hào quang nó xẹt ra ôi chưa khăn đắc quả rồi quả trái la hán thì có bây giờ tôi ngồi đây rồi tôi chuyển cái dòng lưng xa tôi bay lên trời đó rồi không đắc quả rồi quả gì quả nát bàn <laughs> quả thành ra trong sáu thần thông đó đắc năm thần thông mà thiếu lậu tận là không phải là đạo phật mà không có năm thần thông chỉ có một thôi lậu tận thì đó là a la hán mà lậu tận là cái gì ha <laughs> cái tánh tôi là tôi giảng đâu tới đó người hết giờ rồi đâu mà thôi thấy cần cho quý vị biết một chút lâu tận là lâu là rỉ ra tận là không còn một chút gì lý ra hết trơn không còn cái gì hết tức là không còn tham sân si nữa người ta chửi người ta đánh người ta mắng người ta giết mình chết thì trước cái sắc đẹp trước tiền bạc không bao giờ gần sắc không đóng rừng tiền không tham thì đó là tham sân si đều chấm dứt gọi là lậu tận chỉ được một cái đó thôi còn quý vị có thiên nhãn là nhìn xa nhìn xuyên qua vách nhìn lên các cõi trời nhìn chúng sanh tạo nghiệp gì chết gì đâu quý vị biết hết 500 năm một ngàn năm vô lượng năm vẫn không phải là đạo Phật đó là đạo trời đó rồi thiên nhĩ thông là nghe được tiếng lời thú tiếng lời chim liếng tất cả người tiếng của chư thiên mà vẫn còn tham sân si thì cũng là số cống thôi rồi là cái đức phật lấy cái gốc là tham sân si và tôi giảng quý vị là tôi muốn về cái gốc đó quý vị nên nhớ những cái câu trả lời của quý vị rất hay mà quý vị không nắm gốc và tôi mới nói đó <laughs> thì đây có mấy người chuyên sở trường đó là đa số người nữ là trả bài rất hay mà không nắm gốc còn giải thích cái gốc đó thì <laughs> con thì cánh như con như nhật vậy giải thích mà con không nắm gốc giải chi ly còn cái sở trường tôi là tôi không có đi cái đó mà tôi nắm cái gốc rồi thì tôi chúng ta vậy thì tôi xin thưa rằng tới bữa chủ nhật chúng ta bắt đầu học lại tức là mùng 8 ngay cái ngày của hòa thượng Ngọc Viên ở Vĩnh Long đó là Khánh Th- à, đặt viên đá gì đó đầu tiên tôi có đến đó chỗ của ghê của tổ sư Minh Đăng Quang tức là ông thân và thân chết phía sau đó thì có cái mã phía trước có cái nhà thì đi qua lộ là đụng đất đó ruộng không hai mẫu chỗ đó thì thanh tịnh ạ à. nhưng mà nắng ạ à. thì nghe hòa thượng nói đó ông minh dân ở đó nói đổ đất đó bị ruộng mà đổ bằng mặt lộ 2 tỷ còn xin cất đó thì nghe quý sư nói ông minh cảnh vậy ông về ông nói đó là hòa thượng nói 16 17 tỷ <laughs> tôi nghe tỷ là tôi ứng rồi ở đây thì đó tôi tách cái cửa quyền làm cái hồ nước mà có 600 triệu mà tôi cũng còn rung rồi đó nên đó tôi không có chịu làm tôi tôi có cái cốc rồi được rồi có gì làm cái gì nghe pháp vậy thôi với tôi tiếng mà đừng có mưa là tôi không cất cái nhà giảng nữa như vậy là khoe sướng quá rồi mà đó tôi không giống ai á không ưa còn cái nhà mà bếp đó là tôi tính dẹp mấy lần rồi dỡ bỏ luôn <laughs> thì ở trong của minh đăng quang đó là chùa không lửa khói phật tử nghe nói vậy giọt lên vĩnh long mát tôi <laughs> <laughs> mà thường xuống đầy quá phải làm chứ không làm là phật tử làm sao nấu nướng được tôi nói mình có có bác đi xin ăn rồi phật tử ở nhà nó sách gò mới vô nó dừng đầu được tự tứ rồi ra xuống đông rồi sao thì từ đó hay tính thì nó phật tử nó cả năm bảy chục người mỗi người cái gò mến vô cũng có đẹp chứ có gì đâu mà cái nhà bếp là cái chỗ bày hay nhất <laughs> đó sư trưởng nói à chỗ đó là chỗ dành ăn thì đây tôi thấy cũng vậy à tôi ít bao giờ dám bước vào nhà bếp đâu <laughs> khi cái gì đi vắng hết thì tôi mới vô coi rồi rồi là tôi tính không cất rồi cô dung thì <laughs> mấy cô không dám bạch tôi rồi bạch ông ông sư phụ tôi chứng minh <laughs> làm ai không khói rồi cô hạnh mới nói bây giờ vậy rồi tôi sư làm thì sư một lần cúng hội thì sư thấy là ba bốn trăm người mà có ba cái cầu tiêu à mà đi tiểu tắm rồi thì dễ mà đi tiêu rồi làm sao mặt quýnh một cái rồi làm sao cô nói rồi tôi thấy phải tử dạy rồi mình phải nghe chứ giờ biết sao giờ nó vậy thôi bây giờ thì cất thì cất nhưng mà cất đơn giản thôi à tôi thì cái gì cũng đơn giản thôi bây giờ cổ làm đơn giản mà tôi thấy giống cái khách sạn <laughs> gì thì mấy cái tỉnh xá khác cũng vậy cất thật là đẹp bên bốn cái bên bốn cái là tám cái có đường vô mà có cái chỗ rửa tay rửa chân đường nó ngon lành lắm còn cái nhà bếp thì tôi chưa từng thấy khỏi khỏi cây gián nữa đó làm bằng vách tường dính ở trong tường luôn tanh thời á <laughs> tôi không biết cổ hay làm gì cũng hay lắm tôi là phục ngay ở đây mà tôi mà chịu chơi đó thì ngon lắm à các nhà lầu này kia tổ chức ăn uống đồ rình rang hết trơn mà giáo pháp không có tôi chú trọng cái gì là chú trọng cái giáo pháp Người Đức Phật nói giáo Pháp là thầy của chư Phật Thầy của bá tánh Thầy của mọi người Quý vị nhận được một câu pháp lý rồi Thì quý vị chấm dứt lộ sanh tử lang thang vô lượng kiếp Còn quý vị ăn uống bị Đức Phật nói ha Tài thí, pháp thí, vô quý thí Tôi hồi xưa không hiểu có vô quý thí đâu Tài thí là biết rồi Có thí tiền bạc Vô quý thí là hy sinh thân mạng mình để cứu người ta Khi mà bị người ta nước trôi, lửa cháy này kia Hy sinh thân mạng để mà cứu người ta Mà so với pháp thí không bằng một phần tỷ tỷ Tôi nhức đầu tôi nói sao vậy ha Mình hy sinh cái thân mạng sống này để cứu người ta Mà lại so với cái pháp thí không bằng một phần tỷ tỷ Sau này tôi mới hiểu Cái pháp thí là pháp thí của Phật đó Phật đâu có chịu làm vua Nhưng mà ai làm vua vua gì vua pháp thì mình là pháp dân tử ông ờ, ông trí huệ lớn nhất đó là dân thù hỏi đáp liền thì kêu đức phật kêu là pháp dương tử dân thù sư lợi thì một người xuất gia cũng phải làm vua vua pháp mà con của vua pháp thành ra tôi vô đây tôi cứ để ý tới cái vấn đề pháp lý đạo phật là sao ha đạo người trời là sao ha tại sao có sáu hai tôn giáo rồi đức phật nó chưa có giải thoát mà chỉ có ngồi thiền con tiếng rống sư tử từ đây mới có đạo phật có tứ sa môn quả như vậy thì nó khác gì sáu hai tôn giáo chỗ nào trời ơi trăng trở bốn mười mấy năm tôi biết bác nhã lâu rồi nhưng mà cách tu tập như thế nào để mà muốn tu tập tìm hiểu làm sao tu bát nhã Thì lọt qua tư tưởng nó không thể làm sao được Mà không làm sao mà làm sao tu Mà làm sao thì lọt về cái lẫn quẩn nữa Rồi cái này là một cái nhức nhối vô cùng Tới chừng tôi coi Thủ Lăng Nghiêm bị tôi nghe ông uh, ờ, Hương Dân Thiền Sư nào là với uh, Quảng Khâm với cái gì mới chết đây đó thì nói người tu mà không coi thủ lăng nghiêm nữa là uống cái đời tu tôi nói cha vậy thì thủ lăng nghiêm chắc quan trọng mình coi thử coi thì coi thấy nó hay nhưng mà đâu có hiểu trời ơi nói là một rừng danh từ mà di thức không tôi nói vậy là phải kiếm di thức coi nữa thì bỏ ra coi thủ lăng nghiêm coi di thức 10 năm trời tôi mới bắt đầu hơi hiểu, hiểu tôi học di thức rồi tôi mới xôm vô trong đó coi thành ra bây giờ tôi tính giảng di thức ở đây đó tôi gần chết rồi để lại cái đó di thức không có ai giảng chạy hết trơn á tôi coi biết bao nhiêu người thì có thầy nhất hạnh đó là giảng tương đối khá nhưng mà còn nhiều chỗ sơ sót như là bân tâm bất tư ân hành đó không có ai giống ông đường đại viên này năm bảy trăm năm về trước giảng trật giảng được con cái à bắt đất rồi mạng căn chúng đồng phận vì sanh tính ngày đã không chạy được con cái mà giảng trật không ai giảng nữa hết thì chúng ta có một cái là y giáo phụng hành người xưa giảng sao người nay giảng vậy chứ không có giáo giảng khác cái tôi cũng cách mạng là tôi không bây giờ mà mà lễ lệ thuộc người xưa dẫu đức phật bây giờ tôi cũng cũng giảng khác người xưa ghét tôi chỗ đó nhưng mà ghét là ghét tôi làm cái gì nó sáng tỏ thôi thì tôi coi cái lăng nghiêm ảnh hiện tôi thấy ông đường ông nghiêm xuân hồng độc đáo ông giảng bất tương hành pháp khác với người ta hết ông giảng luôn được 24 pháp tôi nói trời ơi cha nội này <laughs> như vậy rồi tôi suy nghĩ là ôi cái này thì nó có rồi tại mà không suy nghĩ đó bất cứ hình pháp 24 đắc mạng căn chúng đồng phận vì sanh tánh đó là cái nghiệp nghịch chịu đó là bất định nghiệp chứ có gì đâu ông phân ra được là cái hay của ông đó ông nói trong di thức là tâm vương mới là duyên khởi ra tâm sở tâm dương là có tám tâm mà duyên khởi ra 51 tâm sở năm 51 tâm sở này phải lệ thuộc tâm dương sở là lệ thuộc do tâm dương nó phát hiện ra sanh ra rồi tâm dương hợp pháp hợp tác với tâm sở sanh ra cái sắc thân này tức là mắt tai mũi lưỡi 12 căn sáu sinh lý và sáu vật lý nhưng mà duy thức thì không chấp nhận là cái ốc mà nó kêu là mặt na thành ra có 11 thôi thì cái đó mình thấy dễ hiểu trong duy thức có nhưng mà tiếng hán rồi cái thứ tư do tâm dương tâm sở hợp tác nhau tạo ra cái sắc thân này thì tâm dương thân sở là danh cái sắc thân này là sắc rồi cái thứ tư là bất tương ưng hành không ai biết giảng sao bất tương ưng hành là nó không nghe lời theo của tâm dương tâm sở không nghe lời sắc nữa tâm dương thì tạo tâm sở tâm sở phải lệ thuộc vào tâm dương rồi tâm sở hợp tác với tâm lương tạo ra cái sắc thân này tức là thân tốt lành thân xấu xa đều do tâm dương sở tạo ra trong cái kiếp sống hiện tại này nhưng cái thứ tư là bất tương hơn là không nghe lời của tâm dương tâm sở và sắc thân nó đi có chiều khác của nó thì mới có 24 cái thì tôi nói vậy là trong cái nghiệp có đội thì cái vấn đề chết sống của mình thì cũng do bốn điều trọng nghiệp thường nghiệp thì quyết định ở ngay là cần tử nghiệp thì nếu trọng nghiệp thường nghiệp trọng nghiệp là nghiệp nặng chết thì luân hồi liền không có thân trung ấm thường nghiệp là cái nghiệp mà làm hàng ngày thì nó hiện ra nó kéo mình đi vào cõi sinh tử theo ý muốn mình nhưng mà còn hai cái nghiệp là cái nghiệp nghịch chiều là nghiệp lễ tẻ tôi có giảng là nghiệp lễ tẻ thí dụ trong 24 tiếng mình vô mình niệm phật hai chục tiếng còn 4 tiếng mình suy nghĩ bậy hay là một tiếng suy nghĩ bậy còn 23 tiếng là nghĩ tốt nhưng mà khi chết là cái một tiếng suy nghĩ bậy rồi nó hiện ra thì mình theo cái đó tức là nghịch chiều cái nghiệp lễ tẻ này còn cái thứ hai là mình có thù oán với người khác thì thay vì là thuận sườn siêu gió rồi nhưng bữa đó bữa giờ tôi kể cái chuyện gì cái bà gì mà về quê đó thì bà niệm phật bà biết trước ngày chết rồi mấy đứa con mới là chở bà về quê thì có một bà đó lối xóm thù bán bà vì đó hai người có hiểu lầm nhau thì thấy là mấy đứa con nó ban ban đêm nó mới về nó ở nghỉ ban ngày nó đi ra chợ buôn bán về ban đêm sợ bà có bệnh này kia rồi ban ngày có mấy đứa nhỏ có gì nó điện cho hay thì bà thấy con nít không bà mới qua bà chửi bà này bà làm khó bà này thì bà này có tu mà biết trước này chết thì tất nhiên là cái định lực rất là mạnh nhưng mà mạnh thì phải có giới hạn thôi chúng ta nên nhớ cái khổ của cái tư tưởng là chỗ nó mạnh có giới hạn thôi tôi chửi bà một lần bà nín thinh tôi chửi hai lần bà cũng nín thinh cười cười tới tôi chửi lần thứ ba bà cũng cười thôi tôi cho bà cười vố dài bộp tay mà đánh nhẹ thì bà không đúng đích tôi đánh mạnh quá tải rồi tôi nhịn tới đây là hết mình là phong phú mà <laughs> thì nổi sân lên học máu chết liền giảng sanh không cái nghiệp này cái là nghiệp nghịch chiều thì đó là trong 24 bất tương hình pháp thôi tôi nói tới đây thôi để bữa khác là tôi kể nữa tôi tôi nhiều chuyện lắm để nó quá giờ rồi quý vị bữa nay cần về ăn tết còn đi dài dài nữa mùng một là tết cha mùng hai tết bạn mùng ba phải tết thầy rồi mùng bốn mình mới đi ra biển chơi <laughs> thì thôi thì, à, bây giờ tóm lại ha tóm lại là tôi cũng cầu chúc quý vị năm mới ha thì quý vị làm sao gán năm điều ác không làm năm điều lành phải làm và cái tiến trình của năm quẩn thì tôi đã nói rồi tiến trình năm quẩn thì đơn sơ tôi đã giảng rồi sắc quẩn là chưa có biết thọ quẩn là cái biết chưa tư tưởng phân biệt tưởng quẩn là có phân biệt hành quẩn là có phân biệt lại có sự đắn đo lựa chọn quyết định hành động thức quẩn là nơi kho chứa hết cái đó là tôi mới đi mộng giáo thôi <laughs> còn đi sâu thì nó nằm ở trong bài kinh 66 chắc phải giảng làm việc với quý vị ít nhất có hai ba năm à, <laughs> rồi cái kinh sáu sáu tôi đưa ra 10 câu hỏi mà tôi giảng hồi trước giờ là ba chục năm rồi lần đầu tiên tôi giảng tư tưởng không tôi đưa bác nhã vô mà tôi không biết bác nhã tư tưởng nó làm sao thì hết hầu hết là hết tám chục phần trăm tư tưởng hai chục phần trăm bác nhã thôi rồi tôi thấy không êm hai năm sau tôi giảng lần thứ nhì nữa thì gần như phân nửa tư tưởng phân nửa bát nhã vì tôi ngồi thiền tôi đi sâu hoài tôi có thắc mắc hoài trước là cho mình đắc quả sau giúp phật tử Còn phật tử đây họ rất là tha thiết họ rất là tinh tấn bị cái tinh tấn của quý vị mà giết tôi chết đó tôi không nỡ bỏ <laughs> tôi đi các nơi rồi tôi đi vĩnh long rồi tăng ni rồi nghe pháp không có nghe pháp của tôi vô pháp của tôi là phải ngồi thiền phải trả bài mà trên đó không ai chịu trả không phải là không chịu trả mà là xấu hổ tôi thì hay hay dí cái tánh tôi ở họ chỗ nào tôi thấy họ tôi hỏi thôi hỏi tới trả được tôi hỏi dí vô nữa thì dầu tăng đi dầu cho ni trưởng cũng chịu thôi vì các ngài đâu có thì giờ mà ngồi thiền với tôi mà tôi không phải là cố ý để mà hạ sát mà đa số thì mình tự ái nhất là mình là ni trưởng thì không chỉ trả lời không trả lời tôi làm sao biết cái chứng đắc của mình thì tôi đành thôi đâu có giả xấu được giả xấu họ không hiểu bởi giờ mình biết cái trình độ họ ở đâu muốn biết trình độ họ là phải có sự trao đổi thì trao đổi tôi mới giảng thấp trở lại lặp lại hoặc là tiến tới sâu hơn thành ở đầu hàng có ở đây đây phật tử chịu trận nhiều tôi dí mà đa số vui vẻ cười thôi <laughs> cười ở bên ngoài nhưng mà khóc bên trong trong lòng thì kệ nó khóc khóc gì không tôi cứ làm thẳng thôi thì tôi thấy ở đây chịu trận thì tôi thấy tội nghiệp thôi mình cũng phải đoán thành ra nói về giáo pháp ở trà vinh này ham nhất đi các nơi mà quý vị dí mấy trụ trì mấy trụ trì cũng đầu hàng thôi nhưng mà tôi nhưng <laughs> tôi nói chuyện nhưng thì đây là cái bát nhã nhưng mà bát nhã của cái bánh vẽ thành ra trà vinh mang tiếng là bát nhã mà sống thì sống bất nhã thì tôi thấy cái đó có không những là phật tử trà vinh mà cả đến tôi cũng vậy ai mà có số giáo pháp thì tất nhiên là ngứa nghệ thôi thấy cái gì sai là <laughs> bắt đầu phải nói thôi thà là không biết mấy người thầy ngày võ cũng vậy rồi đó tôi đi học ngày võ cũng vậy đó ông cho ông bổn đó ông dạy tôi ông cha là đưa đi đó rồi đợi ông tới gần nửa tháng ông mới về về ông hỏi giờ tụi bay đi đâu nó ba con biểu học giỏi với ờ, với ngài về đi tao mới ở tù ra đây nè <laughs> ông mới mãn tù tao có nghề võ thành ra tao ngứa nghề tao quánh tao không có quánh nữa ông đi với người bạn chí cốt lâu lâu gặp lần mới ra tiệm cà phê uống mà bạn này nói lại có mấy thù có ba đứa kia lại gặp mặt này cái đánh chửi rồi nhau vô tính đánh ông thấy thằng này có một mình hả ông mới ra ông cay thôi tụi bay nể tao đi tụi bay tới ba đứa nó con mình tội nghiệp nó thì bữa khác vừa có cái gì tôi xin lỗi tha đi mày chết cha mày tao đánh luôn cả mày nữa chứ đừng có nói là mấy thằng này ông, ông tức nó tôi năn nỉ mà anh em với tôi nói gì đâu mấy anh em chửi tôi tao chửi đó mày tính cái gì mày muốn mày ra tao chấp luôn bởi hai đứa đó bên này nói tới bà ông tức ông nói thôi một mình tao thôi tao tôi bay ba đứa tao một mình thôi ông giọt ra khỏi bàn thằng kia nhào tới đánh liền ông xô một cái té xuống chết liền người võ mà bị cái tay ông năm ngón nào tọc vô ngay cái cái ngực của thằng kia là năm ngón vô năm cái quyệt chết lập tức ngã xuống đó là chết liền lập tức không có thở được rồi công an tới dẫn ở tù ba bốn năm lúc đó tôi vừa tới ổng vừa mãn tù ổng nói tôi bay về đi tôi bay mà học này rõ đó là tôi bay cũng như tao ở tù hoài hoài tôi bay về học chỉ nhẫn thôi <laughs> cái gì nhịn là em bởi bữa đó tao nhịn rồi đâu có đến nổi ở tù tao nghĩ tao có vỏ, tao không ngán tao bay được nó nói ba đứa tao bay mười đứa tao cũng chấp luôn không là vỏ một cây mà vỏ sư mà vỏ sư thì vỏ tù luôn thành ra từ đó tôi mới thấy là chỉ có nhịn lợn hết thành ra tôi không bao giờ mà tụng chú tụng chú cứu người ta tụng chú đánh ma tôi không bao giờ tụng mà tôi chỉ có xin xin năng nỉ xin thôi thành ra sư hội đó xuống với tôi và tôi ở trụ ở ngọc viên ngọc viên hồi đó mã không mấy ngàn cái mã có một cái nhà bà sáu với cái tình sáu quý sư ngủ mà đêm nó đè tôi bị đè tới ba lần <laughs> nhưng mà tôi đi xuất gia rồi tôi từng ở ngủ nghĩa địa rồi nên tôi cũng không có sợ tôi ngồi dậy là tôi năn nỉ tôi xin rồi thế mà xin mà nó đè tới ba lần thấy có bóng lên nó đè mình nếu mình kịp ngồi dậy không kịp nó đè cứng ngắc rồi phải niệm a di đà nó không xúc niệm quan âm mới xúc <laughs> tôi mới thấy là cái nguyện bốn nguyện của mỗi gì bốn nguyện a di đà yếu siêu à rồi là niệm a di đà cho nó xúc nó vẫn đẻ tới mình niệm quan âm cái hai ba cái nó xúc rồi tôi ngồi vậy tôi phải năn nỉ xin lỗi nữa tới ba lần như vậy mới hết còn ông sư hội ông về đó là ông ông bùa một đống xuống một đống trước khi ngủ đánh bốn phía xuống nó đè ông chú ăn thua gì ông ngồi vậy ông đánh nữa rồi nằm xuống chừng 5 phút nó đè nữa nằm xuống chừng 5 phút nó đè làm cho sáu bảy lần gì ông không không êm ông chạy qua ông cửa cửa tôi ngủ không khóc ông nói đây ma quá sư ơi nó đè con ngủ không có được sư cho vô ngủ chung với sư tôi nói trời có đơn bảy tấc mà ngủ làm sao ngủ chung được nói vậy sư cho con thức tới sáng sao thì tôi thấy cũng tội nghiệp tôi nói thôi bây giờ nhà dài sư ngủ đó sư qua bên đó đi tôi qua ngủ chung với sư tôi giữ cho rồi ổng chịu tôi mới qua gian có mùng kế ổng tôi ngủ tôi ngồi thiền tôi nói ngủ đi tôi giữ cho không có ma nào phá đâu <laughs> ông nằm ông ngủ tôi ngồi đó chừng tiếng mấy hai tiếng mình sáng rồi thức ngồi nữa tôi cũng nằm ngủ khò <laughs> tới sáng đâu có gì nè không <laughs> biết cái cái sinh tôi nó linh sao á tình nó không có đè sáng tôi đắp y và ông lễ tôi sư cho con cái chú của sư đi tôi nó có cái chú không cái chú tâm không á ông nói sư mà tu mà dối dấu là có tội lắm ạ à. cái chú sư linh hơn của con tôi nói chú tôi là chú tâm không <laughs> tôi không bao giờ nói dối đâu mới tại sao mà sư ngủ ở đây nó không đè mà sư qua giữ cho con mà sư ngủ nữa mà không bị đè tôi nói thì chữ nhận chứ có gì đâu cuộc đời có bao nhiêu thôi trong sư trưởng đã có dạy rồi đi tới đâu thì phải xin ở chỗ này là chỗ của ma quỷ nó ở trước sư đến sau sư năng nỉ sinh nó mà nếu nó có đè nữa thì sư phải sám hối sinh nó lần thứ hai lần thứ ba nhất qua tam tìm nó phải tha thôi sư lợi đây sư có sinh không nó không có mà con đánh nó nữa tôi nói hỏi ờ, vậy là sư <laughs> sư chú một đống mà ngứa nghề thì phải đem ra làm sư đánh lại nó không nó đây là một đống mà chứ phải một con đâu mà cả mấy ngàn cái cái nghĩa nghĩa nghĩa địa xịt nó đi thì chú đây sẽ kêu cho đánh đi lúc sư thức rồi thì nó sợ mà sư ngủ rồi con linh cái gì nữa tôi qua đây có làm gì đâu tôi nằm ngủ tôi xin nó đã rồi tôi nằm tôi ngủ thôi nhờ tôi xin thì nó linh mình thật tâm mà vậy thôi giờ trở lại <laughs> vậy thì cũng xin quý vị không là về cố học lại bài kinh 66 tới bữa mùng 8 tôi giảng 45 phút còn một tiếng 15 phút là trả cái bài kinh 66 thì dễ thôi ai cũng trả tôi năn nỉ mà cũng như bắt buộc là tất cả mọi người đều phải trả rồi tới câu số 1 tôi không dám kêu nữa ai mà nghiên cứu được thì phát tâm trả lời câu hỏi số 1 trong đó có 10 câu câu số 1 là khó nhất hãy cho biết nhãn thức nhãn xúc nhãn thọ nhãn ái khác nhau như thế nào cho thí dụ rồi tới nhị tức nhị xúc nhị tọ nhị ái khác nhau thế nào rồi tới tỷ nhãn nhị tỷ rồi tới thiệt rồi tới thân rồi tới ý là khác nữa Nghe ai làm được hai câu thì được còn ấy sáu câu luôn thì tốt Nghe thì chừng đó chúng ta tùy duyên rồi ai không trả được thì ngồi nghe rồi ta trả hết mà lấy kinh nghiệm đó mình bắt đầu mình làm cái bài khác của mình rồi nếu mà không tin mà nhờ người ta sửa phải học thuộc lòng không có cầm búa bối không tôi thấy vậy để à. quý vị học mà thuộc lòng rồi thì nó nằm trong ai là da quý vị ơi quý vị nó tràn ra thì khi đi đâu quý vị muốn nghiền ẩm thì nhớ lại cái nó tràn ra quý vị bắt đầu nghiền nó thì quý vị sẽ xứng đắc vô tình trung mà chứng đắc trong đó không hay Hồi đó tôi thấy tôi ngồi nghĩ ngẫm mới vừa làm sao cho Phật tử đắc quả Thì tức là phải làm tới làm lui hoài Muốn giải sanh về cõi Phật thì sao Niệm Phật hoài, niệm Phật hoài Nó đầy tràn, bây giờ khỏi cần niệm tự trong đó nó ra Nhưng mà cái này là cõi trời chứ đâu phải là cõi Phật Thì từ đây phải nhận được nhập lưu Nhận được thánh quả còn không nhận được thánh quả vẫn dẫn sanh con nhất niệm a di đà ơi ngài tiếp dẫn con về cõi cực lạc cõi phật con không muốn về cõi trời nếu không cần ngài tự lực con có thể về cõi trời nhưng mà con không muốn mà cõi phật thì làm sao mà người trời ngoài về đó được không thể về được thánh thứ ba bất lai còn không về được phải nhờ cái phát nguyện a di đà mới tiếp dẫn được thì chúng ta phải hiểu rằng có tới đây tôi giảng nó rất là rành quý vị chỉ còn chỉ còn tu thôi mà nếu không chứng đắc đó thì tôi nhận xuống trình cách đó tôi chứ còn cách nào tôi là khổ tâm mấy chục năm nay rồi à, quý vị mà nhận nhập lưu nhất dẫn lai bất lai cũng phải phát nguyện mới về mà qua qua tới trung phẩm rồi quý vị niệm phật một đến mười còn niệm phật cõi đến thì có thể không giảng sanh phải nhờ thêm ba hộ niệm còn nhị tiền cõi thần niệm phật nữa tự lực có thể về ba hộ niệm mà nếu phát nguyện thì giảng sanh thôi còn bây giờ lỡ không phát nguyện lỡ là không có ba hội niệm bây giờ lỡ mà cái nghiệp nghịch chiều thì vẫn vẫn vẫn sanh thôi <laughs> tôi giảng hóa rành rồi à, thì hiện hồn về cho bạn sen mình biết bồ ơi bồ cái nghiệp nghịch chiều nó phá tôi cũng như cái cô gì mà tôi nói nãy đó thì giờ lối xóm nó qua nó phá thay mà biết trước ngày chết mà cuối cùng là xuống súc sanh súc sanh thế dựa làm con chó đi thì con chó này là thân chó chứ linh hồn linh hồn của mình của tôi linh hồn tôi đầy ngốc chúng tử niệm phật mà nếu tôi sống với con chó 7 năm 10 năm thì cái chủng tử chó nó vô nó diệt chủng tử niệm phật tôi thì chết rồi làm mau mau <laughs> gấp gấp thì hồn cho cho liên hữu của mình tức là bạn sen tôi mang thân chó rồi <laughs> thì cái tự lực của tôi khó lắm bạn trai tăng dùng tôi ờ, kiếm bạn sen cho đông mà nếu các nhà sư nào mà định lực mạnh nữa đó thì bạn bắt đầu trai tăng thì cái linh hồn tôi về đó tôi nghe thôi nhờ cái bản sen đông nhờ chư tăng chú nguyện thì cái định lực tôi mạnh thì tất nhiên con chó này chừng bảy bữa mà nghe cái bài thuyết pháp trai tăng rồi thì chết lập tức chết cái sắc thân chó nhưng mà cái linh hồn của tôi bây giờ <laughs> bắt đầu về cực lạc đức phật hiện ra đưa cái bông sen bằng hào quang thì cái linh hồn tôi nhập vào đó thành ra cái pháp môn tịnh độ tê tế rất là hay ví dụ chỉ cần hiểu pháp lý cho rằng thì làm cái gì làm cũng dẫn sanh nói vậy chứ không phải làm biến nha <laughs> tôi nói vậy rồi làm biến rồi đây cái cái cái nghiệp lẻ tẻ rồi cái duyên nó không đủ rồi quên hết thì chết cứ cố gắng tinh tấn đi nhưng mà có hoàn cảnh mình nó hơi kẹt thì cứ kẹt nghe giáo pháp cho rõ hoàn cảnh kẹt mà nếu mình biết giáo pháp cho đành mình có thể chuyển nghiệp Thế có gì đâu Đã là con người thì phải chuyển nghiệp thôi Mà chuyển nghiệp là gì? Là do mình nghe giáo pháp Thành ra tôi thường năn nỉ quý vị là cố gắng đến tịnh xá để nghe Pháp Một tháng có bốn ngày Chủ nhật với ngày rằm ba mươi thôi Có hai tiếng đồng hồ Nghe rồi trở về Đừng có bị tại gì bởi nữa Mình bỏ mất hai tiếng đồng hồ muốn bán Mất đi một triệu, một tỷ đi mà được cái giáo pháp được cái giảng sanh quý vị được một tỷ 10 tỷ đi rồi quý vị đem theo được không quý vị nó phải có tiền đó đi cúng dường đi là mấy cái chùa mấy ông sư phải cúng dường mới sống sao phải có tiền của quý vị mới sống được sao rồi cho bà con cha mẹ mình mà chưa tiền nói cho cha mẹ mình là cha mẹ mình có tiền rồi khỏi chết sao thành ra cái vấn đề pháp lý là quan trọng nhất thì trong kinh có câu đó tam thiên thất bảo nhạo thí ti đa dũng tận thì hoàng quy sanh diệt nhất cố pháp ngôn ti thiểu liễu ngộ năng chứng bồ đề nghĩa là tam thiên thất bảo là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ châu đỏ ma não bảy cái thứ này đầy nhốt cái tâm cõi trời mà đã bố thí rồi thì dùng trước sau cũng hết hết rồi thì sao rồi phước luân hồi phải có phước là có tội như cứu nhất cứu pháp văn là một câu kệ một câu pháp mà khi mình liễu ngộ mình nhận được cái bất tử rồi thì tất nhiên là chấm dứt cái vấn đề lang thang như vậy là cái pháp lý rất là quan trọng đối với người phật tử mà pháp lý ở đâu là phải đi nghe pháp mà nghe mình phải trạch pháp cái nào pháp người trời cái nào pháp của phật còn nghe cái vị thuyết pháp nó có sự tu chứng đắc thì giữa mình với vị đó có một sự trao đổi mà trong kinh thường kêu là đạo giao cảm ứng cái đó là cái khó còn trong thiền tông đó kêu là truyền tâm ấn dĩ tâm ấn tâm cái tâm của người chứng đắc nó mạnh thì nó truyền qua cái tâm mình mặc dầu yếu nhưng mình nhận được cái bất tử thì cái này từ nay là khỏe rồi chấm dứt vấn đề lang thang trong vô lượng kiếp vậy thước sư dứt lời <laughs> một lần nữa tôi xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chống giảng sanh về cực lạc và thành phật đạo nam mô a di đà phật